để thánh ra ngoài này đây đây thấy nó đây ở vị trí này đó thì uh, lô này là LK3 O45 à, tổng cộng là 60 m 2 à, thổ cư 100% và lô này thì đã có số rồi lô này đã có số rồi nha cả nhà và chúng ta mua thì chúng ta công chứng ngay liền nha thì à, đối với lô này giá bán là 790 triệu 790 triệu nha cả nhà và lô này nằm trên mặt tiền đường à, là đường số 4 nha cả nhà nằm trên mặt tiền đường số 4 nha à, như cả nhà được biết thì à, đối với dự án đường thao 6 này là một trong những dự án có quy mô tầm khoảng là 6,5 hecta và được chia ra rất là nhiều LK à, rất nhiều block và trong đó thì có rất là nhiều cái à, vị trí lô đất gọi là đất địa và đây là một trong những cái vị trí gọi là tương đối à, tương đối tốt nha cả nhà thì mình mua có thể là mình xây nhà ở hoặc là mà mua hoặc đầu tư và lâu dài có lời thì bán ạ à. ở phía trước của chúng ta thì có một con đường con đường đó thì nó sẽ thông à, là một con đường thông và sau này sẽ là giai đoạn 2 ở bên kia và hiện tại thì à, trong thời điểm hiện tại à, ngày hôm nay là ngày à, 5 tháng 5 à, 2021 thì giá đất tại Newton 6 này có giá dao động tầm khoảng là 7 triệu 9 là rẻ nhất trên cả nhà cho đến tầm khoảng là một uh, ờ, tỷ mốt một tỷ hai hoặc là một tỷ ba đối với những cái vị trí mà lô gốc hoặc là diện tích lớn hơn và như vậy thì uh, ở đây chúng ta có những cái vị trí lô đất uh, đất địa và nếu mà muốn nếu như mà muốn mua đầu tư á à, tại khu vực này thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 và mình xin thông tin thêm là hiện tại ở tại vị trí này trong bán kính trong vòng tầm khoảng 5 km thì chúng ta có thể đi đến được tất cả các chợ cũng như là các tiện ích ví dụ như là chợ bến cát thì chúng ta sẽ nằm ở vị trí này còn à, chợ tránh Lương chúng ta sẽ đi à, nằm ở vị trí này và nếu mà chợ Mỹ Phước 2 thì chúng ta sẽ đi theo hướng Tây này nha cả nhà hướng Tây này của chúng ta nha Ngoài ra thì à, từ vị trí này chúng ta đi đến những ngân hàng ví dụ như ngân hàng Vietcombank BIDV à, cũng khá là gần và điều đặc biệt thì à, rất là gần với bệnh viện đa khoa Mỹ Phước đó là bệnh viện đa khoa Mỹ Phước 2 nha cả nhà từ vị trí này chúng ta đi đến tới bệnh viện đa khoa Mỹ Phước 2 tầm khoảng là 5 đến 7 phút thôi ạ à. và bây giờ thì cả nhà hãy theo chân mình à, đi à, dạo một vòng à, bên trong dự án cũng như là chúng ta sẽ ra bên ngoài để, để à, tìm hiểu à, những kết nối giao thông cũng như là những tiện ích xung quanh để mà chúng ta à, có một quyết định tốt nhất khi mà chúng ta muốn mua ở đây hoặc là tìm hiểu mua một lô đất nào tại vị trí dự án đường tháng 6 này và điều đặc biệt điều đặc biệt là cả nhà lưu ý là tại thời điểm này mình báo giá lô này là 709 nhưng mà nếu mà thời điểm khác thì giá sẽ khác như cả nhà à, mình sẽ cập nhật theo từng thời điểm ạ à. và cả nhà hãy theo chân mình ạ à.